quý vị các bạn đến với kênh video điện máy cường lên thì à, hôm nay chúng tôi mang đến quý vị các, các bạn sản phẩm à, máy để xe gia đình Tian uh, ờ, LT590 con này thì là công suất của nó tối đa lên tới là 22 kW áp lực ờ, thường xuyên cao là 100, uh, 120 bát và tối đa 130 bát đây, đây dòng máy rửa xe gia đình áp lực cao đấy, khỏe nhất trong các dòng máy rửa xe mini của gia đình đấy con này nó cũng có điều chỉnh áp đấy, có tăng giảm áp này có đồng hồ đo này Đấy, hầu như nó đầy đủ như tất cả của một con máy vượt xe gia đình thường có thì là có đồng hồ áp và điều chỉnh áp này là thường thường những con to thì mới có Đấy thì điển hình là con LT590 này là nó có cái, cái ờ, điều chỉnh áp như thế này Đấy, thì toàn bộ con này thì nó chạy bằng motor dây đồng Đấy, 22 kg motor dây đồng Đấy, bảo hành cho bà con 12 tháng còn cái về thiết kế vỏ máy thì nó đạt tiêu chuẩn IPS5 giúp bảo vệ là khỏi thời gian khắc nghiệt của nắng mưa suy ra là IPX5 này là nó có thể là đảm bảo được cái gắn ờ, thân vỏ cũng như là những cái này nó không bị uh, xuống cấp theo thời gian để đảm bảo được cái chất lượng của máy đấy còn về máy thì nó cũng có công tắc bật mở ngay bên máy đây đấy khi nào bà con mà sử dụng thì là mình sẽ cắm điện và cắm đầu ờ, dây hút vào trước đấy, cắm đầu dây hút vào trước rồi mình sẽ tiến hành bật công tắc đến khi nào mà nước cái nước nó xả ra ở đường xả như thế này thì mình mình sẽ tiến hành lắp cái ờ, dây phun vào và tiếp ờ, và có thể sử dụng được ngay còn đây là cái cái ờ, đường để mình đổ dầu cái cái đồ dầu đổ nhất để cho bộ bít tông bít tông nén có thể nén được nước lên đấy thì là nó sẽ có cái dầu như thế này thì bà con chú ý sẽ thay thường xuyên đó là sẽ bảo trì bảo dưỡng máy thì nó sẽ có thời gian sử dụng lâu hơn Đấy, Mutian LT590 con này thì là nó có thể vệ sinh điều hòa này máy lạnh này tiềm rửa xe tiềm rửa xe máy này rửa sân vườn này Đấy, nó có hai chức năng có thể phun thứ nhất là phun ờ, phun dạng xương với là phun dạng tia đấy, thì hai chức năng đấy nó có thể bao quát thứ nhất là mình có thể ờ, xịt rửa nhà cửa thứ hai có thể tưới cây luôn đấy, nó có nhiều ờ, chức năng trong một con máy đấy thì nó có áp lực là khoảng độ uh, 1900 psi đấy áp lực cực kỳ khỏe motor gắn trước bằng máy đấy có độ bền cao dây dẫn dài khoảng độ 4 ờ, đến 5 mét đấy. ngay cái ổ điện đầu này chúng tôi có thể nối kết nối ra ngoài đến tận ngoài nhà lên đấy, ờ, nó dùng bít tông bằng xí thì là cái bít tông bằng xí thì nó sẽ đảm bảo được cái việc mà nó không bị ăn mòn và cái thời gian của tuổi thọ nó cao hơn đấy, ngoài ra nó còn có một cái đường giấy ờ, nối xoắn chờ đây cái đường dây này là cái dây dây trắng này và cái dây um, hóa chất đấy tức là mình có thể xịt rửa xà bông đấy, mình uh, bỏ trực tiếp xà bông vào đây đấy, thì nó sẽ tự nhiên hút luôn cái này thì uh, trên chỗ uh, cái này thì uh, trên số súng thì nó sẽ có hai chức năng đấy khi mình đặt xuống mình đặt xuống là tức là số nó là ở chức năng xịt rửa cao áp nó xịt rửa xịt rửa nước còn mà khi mình đặt lên thì nó là uh, xịt rửa xà bông đấy thì là cái dây ờ, dây dẫn của nó khoảng độ 8 mét Đấy, dây, dây, dây xịt áp lực chịu áp lực cao dây lõi đồng thương hiệu Lutian thì bà con cũng biết là thương hiệu ờ, trong khá là chất lượng trong dòng ờ, máy rửa xe Lutian thì nó là có thương hiệu từ lâu đời đấy thì nó dùng điện 220V điện bình thường đấy dây dây cao áp thì nó khoảng độ 10 mét đấy, tốc độ vòng tua là 1450 vòng phút con này tổng lượng ờ, tổng trọng lượng của nó là 22 à, 22 kg 22 kg lutean đi theo máy thì nó có gồm một ờ, máy bơm đánh xuống phun cao áp dây cao áp dài khoảng độ 10 mét dây đường ờ, nước vào hút nối và lọc nước thì là con này thì là con lớn nhất trong dòng dòng máy rửa ờ, xe mini ra đời đấy thì nó có thể là ờ, tưới được sân vườn luôn đấy, có thể rửa xe rửa ô tô với là nhu cầu nó rửa nhiều thì bà con có nhu cầu ờ, mua cái máy rửa xe Lutian RT590 để rửa gia đình rửa xe đấy thì sau này tôi sẽ test cái máy cho bà con cùng xem luôn thì nếu như có nhu cầu thì bà con có thể tham khảo qua cái dòng máy này 哦，我家路。 đây có thể ờ, chúng ta có thể ờ, điều chỉnh cái ờ, lượng nước ra này nó còn có chức năng tưới cây nữa đây có có thể tự điều chỉnh áp này đấy áp lớn áp, áp mạnh hay là ép áp yếu thì chúng ta mạnh đây đấy thế này là nó sẽ yếu hơn đấy có thể tưới cây tưới hoa hoặc là có thể chỉnh được đầu súng kéo ra thì chúng ta có thể uh, được xà bông hoặc là tưới cây đấy chỉnh uh, cho nó kéo lại góc góc góc cho nó nhỏ nhỏ hơn